Ôi, xin chào quý anh em nghệ nhân nhé nay mình ờ, làm một cái video clip này cho một người ờ, khách xin được phép giấu bốn số đầu thì 569 273 tại vì sao mà phải làm clip này bởi vì không hiểu tại sao mà cũng là lần vị khách đầu tiên trong cuộc đời của mình ờ, khi mà gửi chim là ông ấy cần ông ấy cần ông ấy bảo là phải ờ, làm một clip này thứ nhất là để tránh tình trạng mình uh, gửi đúng con chim này thứ hai là tình trạng là gửi sai chim mà thứ hai nữa là cái quan trọng hơn ông mong muốn đấy là là là là, là cái gì uh, sợ ờ, cái vía của người bẫy chim ở lại về nhà ông ông không nuôi được tôi xin tiết lộ bí mật là anh em này là ở trên Lạng Sơn Người ờ, ở Chi Lăng, Lạng Sơn Đấy, Thế thì con ờ, mộc này là con mộc mình đánh hôm 22 tháng 4 Tại vườn quốc gia gần khu bảo tồn quốc gia Pù Hu chân của nó họng đang đeo số 1 các bạn nhé Đấy. khi mình đánh về thì mình không bao giờ phải bắt tay cả Đấy. mình sẽ làm luôn clip này cho ông ấy gì luôn ông mới bảo quan trọng nhất là lấy cái ờ, lấy cái cái cái cái cái vía mà phục ông bẫy chim đi Đấy. còn chim thì không một tí tần lỗi nào luôn rất là bộ rất là đẹp à, thôi cho anh em xem luôn nhé cũng rất buồn cười đồng chí này mà cũng thông cảm với đồng này không hề là rẻ con mộc ngày đánh của nó là ngày 22 tháng 4 mình cũng ờ, chưa gặp trường hợp này bao giờ cũng ờ, làm một clip cho theo ý kiến mong mỏi của bác ấy thôi trong là cũng có chuối và nước đủ quá thừa để cho lên trên mạng trên đấy đi khoảng độ 3 tiếng như tôi đi chỉ hơn trăm cây còn 3 tiếng con này là con chim nhanh như sắp và kẹp hai mồi đánh ờ, cả kiên gió lẫn tam đảo đấy không hiểu lý do tại sao bác ấy lại <laughs> có cái như thế thì mình hỏi đi hỏi lại thì bác ấy bảo là như thế là cần một cái ờ, clip để gọi dạng kiểu là lấy vía mất vía của mình đi để ông nuôi con chim hay tất nhiên là mình sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng thôi không sao cả cũng lần đầu tiên trong đời mình gặp một ông, ông lấy vía của ông bẫy chim <laughs> ông ấy, ông à, ấy cũng rất nhiệt tình khi mà lên clip phát là ông ấy gọi điện ngay ông ấy bảo là à, bắt con này và ông ấy à, để nói bằng thật luôn là nó sẽ như này đây như này giờ số 1 lạng sơn cọc 500 nghìn mọi thấy chưa tôi cọc tiền trước và mới thanh toán sau ờ, kỳ nghỉ lễ mình rất tôn trọng anh em anh em ờ, chưa có anh em cái cọc rồi thì mình sẽ để cho anh em hết nhìn con chim hay á là ông ấy cọc tiền luôn vồ luôn xong vào khám xong là anh ấy ờ, chốt hết bây giờ thì mình sẽ đổ nước vào cho nó trong này lúc nào phải có bông có nước chẳng mấy khi mà làm clip như này ừ, mình mình không thích thích của mình tính của mình không thích khoang bán được bao nhiêu chim hay là như nào như nào tính của mình như thế Ừ, như nào thì anh em nghệ nhân người ta sẽ sẽ sẽ tự tìm hiểu thôi cái mình muốn quay đây là cái điều đặc biệt là bác ấy muốn lấy cái vía vía của người à, bấy chim <laughs> là như thế mình cũng vừa ngồi với anh em à, nước thuốc anh em chui cò xong có chiêu mà là ông muốn nuôi con chim này ông phải cúng già làng không biết là trên các bác ấy còn già làng không nhưng mà một số anh em vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì hay có cái tục lệ đấy rất đơn giản thôi anh em nhu cầu như nào báo mình mình sẽ đáp ứng cố gắng đáp ứng cố gắng đáp ứng cho anh em Dung Lý Channel chào tất cả mọi người mình xin phép giấu cái tên của anh em một tí